Bạn muốn dịch tài liệu? Đến ngay với dịch thuật Haco. Nếu bạn hỏi tại sao, thì tôi sẽ cho bạn biết top 5 lý do Haco là đơn vị dịch thuật uy tín nhất Việt Nam. Đầu tiên chúng tôi có dịch vụ giá cả phải chăng ưu đãi cho khách hàng mới và cũng giảm giá khi bạn dịch nhiều tài liệu. Đồng thời với đội ngũ biên dịch đông đảo làm việc full time, Haco có tốc độ dịch thuật nhanh chóng mà vẫn đảm bảo chất lượng, không làm trễ hẹn trả tài liệu. Ngoài ra bạn sẽ không thể tìm thấy bất cứ đánh giá tiêu cực nào từ khách hàng của Haco. Vì chúng tôi luôn chuyên nghiệp trong giao dịch tận tâm trong công việc và luôn thấu hiểu khó khăn của khách hàng. Bên cạnh đó Haco còn có đội ngũ biên dịch chuyên môn cao, tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ và lớp đào tạo biên dịch chính quy, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Cuối cùng Haco là thương hiệu lâu đời trong ngành ngôn ngữ, đã đạt nhiều danh hiệu cao quý trong và ngoài nước ở lĩnh vực dịch thuật. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay Haco? Hotline 0983 820 520